Xin chào toàn thể 500 à, anh em đang theo dõi kênh youtube của công ty điện Tần Tuân Casino à, Hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến cho anh em một cái dòng sản phẩm à, à, chơi bài lá cao cấp nhất trên thị trường hiện nay Đó chính là con à, máy đánh bài CVK mới nhất 2020 thì à, thưa anh em đấy, dòng CVK mới nhất 2020 chính là dòng CVK 500 thì à, cái dòng CVK 500 này đã được nâng cấp rất là nhiều so với các thế hệ trước kể cả về tốc độ đánh cũng như là góc quét rộng camera rồi à, tốc độ báo rất là tuyệt vời thì uh, tôi sẽ mở hộp của con CVK 500 cho anh em nhìn xem mẫu mã của nó Đây. sản phẩm tặng và vâng. Đấy. một cái uh, đây cho anh em mẫu mã của nó đây rất là đẹp đúng không anh em nhìn qua màn hình bên ngoài thôi nhìn qua màn hình này anh em đã thấy rồi nguyên hộp rất là đẹp đúng không ạ ờ, <clears throat> cái dòng CVK 500 này hiện nay đang áp dụng một cái chương trình khuyến mại rất lớn cho anh em đó là mua máy đánh bài tặng ví đổi bài đấy anh em nào mà thích cái chương trình khuyến mại này thì có thể uh, comment xuống phía bên dưới và ấn đăng ký kênh cho tôi tôi sẽ khi anh em mua máy tôi sẽ tặng anh em một con ví đổi bài đấy. anh em ví đổi bài này cách chơi con ví đổi bài này thì uh, anh em cứ vào kênh của tôi và xem các video tôi đã hướng dẫn cho anh em à, còn hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến anh em cái dòng máy thôi đấy còn con ví đổi bài chính là cái sản phẩm được tặng theo nhé đây anh em nhìn này. mẫu mã iPhone rất là đẹp ừ. đánh bài thì à, tuyệt vời luôn không có gì để chê cả ừ. Đấy, mở lên này anh em nhìn này giao diện bên ngoài thì không khác gì một con điện thoại bình thường cả đấy, cũng nghe gọi nhắn tin bình thường anh em lắp sim vào thì có thể à, đấy, không khác gì một điện thoại bình thường à, để vào được phần chơi đánh bài mỗi con máy nó có có một cái mã riêng Đấy. với từng con máy sẽ có một cái mã riêng và khi anh em mua chúng tôi sẽ cung cấp cho anh em cũng như là cài đặt cho anh em cái con máy CPK 500 này nó có thể đánh được tất cả các loại bài từ liêng ba cây đến phỏ binh sám rồi sâm lốc Đấy. tất cả các loại bài luôn à, tôi sẽ thử cho anh em xem à, cho anh em thấy cái khả năng à, tuyệt vời của con máy này như thế nào đây vào phần trò chơi nhé ấn đăng nhập này đã mua trò chơi ok à, thường thì anh em hay chơi liêng ba cây và bài cào đấy. À, sâm lốc hoặc là phỏ đấy. tôi sẽ test thử cho anh em cái chơi liêng nhé chơi liêng là thông dụng nhất rồi các chế độ cài đặt này anh em nhìn này cái chế độ cài đặt thì anh em quan trọng cho tôi là thứ nhất là cái mã chơi thứ hai là chế độ đầu ra đấy. chế độ âm thanh đó anh em chọn chế độ nào cũng được kênh camera này thì uh, kèm theo con máy này nó sẽ có các phụ kiện như là đồng hồ soi ví soi hoặc là uh, thắt lưng soi cúc áo soi rất là nhiều phụ kiện tuyệt vời thì uh, với từng phụ kiện cụ thể anh em cứ vào kênh của tôi sẽ có các video hướng dẫn anh em uh, cũng như là giới thiệu cho anh em về các uh, cái phụ kiện đó đấy anh em nhìn này còn đây tôi sẽ làm test thử cho anh em để uh, cho anh em uh, xem thôi đây bắt đầu trò chơi này đây là liêng ba người tăng giảm số người anh em có thể tăng ở cái nút âm thanh tăng âm thanh tăng âm thanh thì nó sẽ tăng số người giảm âm thanh thì nó sẽ giảm số người để có những cái trường hợp ấy mà anh em đang chơi có thêm người hoặc bớt người ra thì nó vẫn có thể chơi bình thường được đây anh em nhìn để máy ở đây nhé đây là một bộ bài mã vạch này anh em nhìn này không khác gì một bộ bài à, bình thường Đấy. trên này chúng tôi đã in những cái chất mã vạch lên Đấy. mà chỉ có con máy này mới có thể đọc được còn mắt thường của anh em thì nhìn không khác gì bộ bài bình thường cả Đấy. anh em mà mua máy thì cũng sẽ được tặng kèm thêm ờ, một cây bài mã vạch ừ. ở chỗ anh em chơi bài nào chúng tôi cũng có bài ca rồi bài rồng vàng rồng đỏ bài xanh Đấy, kim cương xanh kim cương đỏ đều có cả Đấy, anh em nhìn kỹ bộ bài mã vạch này không khác gì bình thường anh em nhé nhìn nhé tôi sẽ chơi cho anh em bốn người chơi đúng không ạ đây anh em nhìn nhé kể cả là màn hình nó tắt rồi nó vẫn báo rất là bình thường đây máy báo hai máy báo hai đúng không ạ anh em nghe rõ máy báo hai chứ Đấy, 2 chia bốn nhà từ nhà mình luôn anh em đảo đi hai lá chia từ nhà mình Đó. chia hai lá và đảo về nhà mình ok đây nhá tôi test lại cho anh em nhìn này Đó. đặt bài đặt bài phát máy báo luôn ừ. cái khoảng cách này anh em nhìn nhé anh đo em đo khoảng cách này khoảng hai gang tay của tôi hai gang tay thì nó khoảng từ à, năm 40 đến 50 phân đấy, anh em cứ à, đo cái khoảng cách đấy anh em sẽ đặt từ bài đến máy máy báo hai đúng không ạ một này hai này em chia bốn nhà okay, tôi chia nhầm lên 5 nhà đây là đang để chế độ 4 ờ, người chơi đây làm lại cho anh em xem này đó đặt máy phát máy báo luôn ba lá nha bỏ đi đúng ba lá nha anh em đấy này bài mình ba bốn năm luôn đấy, anh em thấy chưa báo rất là hiệu quả và chuẩn tôi chơi khoảng uh, chục ván cho anh em nhìn chục ván thì chuẩn cả chục luôn đấy tỷ lệ thắng của con máy là một trăm phần trăm Đấy. cầm bài trên tay máy cũng báo Đấy. một này đúng một lá Đó, bài mình chín điểm anh em nhìn đi chín điểm Đó. rất là chuẩn xác đúng không ạ chín điểm to nhất luôn à, đấy anh em chỉ cần cầm bài trên tay máy nó báo một này hai ba bốn anh em mà có thắc mắc gì thì cứ comment trực tiếp xuống phía bên dưới cho tôi nhé tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho anh em đây, mình có 5 nước bài thôi nhưng mình cũng là tại nhà to nhất đấy, chỉ cần 5 nước thôi mình cũng đã là nhà lớn nhất rồi máy báo rất là chuẩn và chính xác nhiều khi đi chơi liêng anh em 5 nước 5 nước thế này anh em cũng không dám xuống tiền đúng không ạ đấy máy báo rất chuẩn năm nước vẫn là to nhất Đấy. test thử vài ván cho anh em Đấy. anh em thấy thế nào có thích con máy này không ạ thì à, anh em mà muốn đặt mua con máy này thì cứ liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại trên màn hình 0844 17 999 Đấy. con này quét rộng quét rất rộng Đấy. vẫn nói được bài ở trên cao vẫn báo bình thường Đấy. rất là tuyệt vời phải không anh em ừ. anh em nào mà có điều kiện thì lên trực tiếp cơ sở bên mình mình sẽ cho anh em test thử con máy này đảm bảo với anh em là anh em yêu luôn Đấy. thì à, đặt mua con máy này thì anh em có thể à, gọi cho tôi hoặc là lên tận cơ sở hiện nay bên tôi đang có hai cơ sở chính là bến xe Mỹ Đình và bến xe miền Đông Đấy, anh em gần cơ sở nào thì hãy lên cơ sở đấy để à, test thử nhé Đấy đấy vào rất nhanh là chuẩn hai này chín điểm đấy rất là chuẩn đúng không anh em thì đấy cảm ơn anh em đã theo dõi video đấy, nếu yêu thích con máy đánh bài này hãy cho tôi một cái đăng ký kênh và <clears throat> một lượt chia sẻ nhé xin à, cảm ơn anh em đã theo dõi video chào toàn thể anh em nhé